Chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Thì hôm nay thì Vi tự nhiên có hứng Vi quay video thôi thực sự là cũng đang bệnh sắp chết nhưng mà à, Thôi kệ, à, có một bạn comment ở trên kênh của mình Và mình nghĩ là thôi, lâu lâu mình cũng nên ra một cái video Để cho mọi người biết là kênh kênh của mình không có bị sập Hoặc là không có bị hack game này này nọ đó mọi người Thì hôm nay do mình bệnh quá nên có thể là mình sẽ không nói nổi ba tụ tuy nhiên mình cố gắng làm video này và mình chỉ có hai cái bộ bài ở đây thì à, hai bộ bài này tượng trưng cho hai tụ luôn ha mình có một bộ đây là một bộ bài tarot 18 cộng và đây là bộ uh, à, Black à, thi hai bộ thì các bạn có thể chọn bộ nào cũng được à, để nghe về cái câu chuyện tình cảm của các bạn bây giờ là họ đang nghĩ gì và mình sẽ dùng cái bộ bài này để coi bài cho các bạn nha thì hôm nay thì mình chỉ dùng tarot và hai bộ bài này thôi cho nên nó là cái trả bài của mình nó sẽ uh, rất là nhanh thôi à, đấy bây giờ mình sẽ đến cái tụ đầu tiên ha những bạn chọn bộ bài Decameron đây là một bộ bài rất là uh, 18 cộng lâu lắm mà mình không có coi bài ở trên kênh của mình luôn và cũng không coi về chuyện tình cảm à, nhưng mà dạo gần đây thì cái con virus yêu đương đó, nó đang ghé thăm cuộc đời của mình cho nên là mình tranh thủ quay video này và video này sẽ không có chỉnh sửa hoặc là không có bất kỳ một cái edit gì cả mình sẽ đăng như thế nào thì mình sẽ up lên như thế nấy luôn à, mong là mọi người sẽ có một cái cuối tuần rất là vui với mình và chill à, bây giờ là mình sẽ rút 10 lá đó ha những bạn tận tụ đầu tiên xin lỗi nếu mà, mà cái tiếng của mình nó hơi nó hơi uh, khò khè một chút xíu Đấy. đầu tiên thì mình có lá uh, một kiếm cho những bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình hoặc là các bạn đã lâu không xem kênh thì cái quy tắc cũ mà mình vẫn luôn coi bài theo một chiều nha mọi người mình sẽ không giải theo nghĩa ngược tại vì nó sẽ rất là phiền à. tiếp theo chúng ta sẽ có lá win up ờ, win chúng ta có lá hậu gậy nha mọi người à, lâu đó đọc bài bị lát nha mọi người tiếp theo chúng ta có hậu su có rất là nhiều hình ảnh của những cái phụ nữ uh, ờ, lố lăng và ô về ở đây tiếp là hai cấp tiếp theo sẽ là the shin nếu mà bạn nào mà đang quen nhau á bây giờ mình giải trước năm lá này đi ha nếu mà bạn nào mà đang quen á đang có một cái mối quan hệ á thì mình thấy là đây là một cái mối quan hệ nó cái người kia á các bạn nghĩ là họ không yêu gì bạn nhiều thế đâu có nghĩa là các bạn các bạn thấy là họ ở đây cái lá một kiếm ngay từ đầu á rất nhiều cái như là hai người sẽ có một cái chút khoảng cách với nhau có nghĩa là cho dù là bạn quen họ lâu hay chưa thì giữa hai người vẫn sẽ có một cái khoảng cách nhất định và hai người không có bộc bạch rõ với nhau hoặc là nếu mà chỉ quen á là họ sẽ nói là à anh là người yêu của em hoặc là em là người yêu của anh như vậy thôi đơn thuần như vậy nhưng mà không có một cái gì đó nó nó nó ngọt ngào mọi người có nghĩa là hai người thiếu một cái cái cái sự uh, hòa quyện không có cái gì đó nó nó rất là romantic đó mọi người các bạn nghĩ các bạn nhìn cái bài nổi đấy là như vậy thôi nhưng mà mình thấy cái người này thật ra họ bị rén hả mọi người họ đang nghĩ gì về bạn hả họ đang rén về bạn có nghĩa là họ nghĩ là các bạn không có dễ chơi không có dễ ăn nữa ha à, bạn là một người đau ráo dứt khoát rõ ràng không phải là một cái cô nàng đụng chạm ý là không có tiếng nhanh quá các bạn đừng có quan tâm đến những cái hình ảnh 18 cộng ở đây ha tại vì cái người này họ đánh giá bạn rất là cao nhất là khi mà bạn mang trong mình năng lượng là nữ hoặc là cái giới tính của các bạn là nữ luôn á thì cái người này họ thấy là bạn rất hấp dẫn rất tự tin rất độc lập tại vì năng lượng của hậu gậy lẫn năng lượng của hậu su để cho mình một cái cảm giác về một cô gái rất là tôi gọi là sói tỷ đó mọi người ừ, là một người rất là có thể tự lo được cho bản thân của mình và cái người này bị thu hút bởi điều đó tại vì chúng ta có lá hai cấp nữa giống như là họ đấy là bạn là đối phương dành cho họ còn nói với những bạn này là nam á thì cái năng lượng này cho mình cảm giác giống như vậy thôi à, tại vì bài là về năng lượng chứ không phải là về giới tính nha mọi người nhưng mà cái lá thường là hậu su và họ lại luôn luôn tạo cho mình một cái cảm giác rất là khải hoàn rất là tự tin một con người rất là độc lập và nếu mà tính nữ nhiều hơn thì cái tính chu đáo của bạn nó nhiều thôi không có không, mình không có coi thiên về cho những bạn gái nhưng mà kênh của mình thì hầu như là con gái coi rất là nhiều rồi uh, có chúng ta có lá hai cấp luôn ha và cả lá đời sinh nữa thì cái người này họ đang nghĩ về bạn á, là họ bị đớn nhưng mà ở bên trong á, thì họ đánh giá bạn rất là cao ha vậy họ bị thu hút bởi bạn nha uh, cái lá đời sinh cho mình cảm thấy là cho dù bạn có xu hướng đồng giới hoặc là à, ở đây chúng ta có cái lá the ờ, sinh nó rất là đặc biệt là hai chàng trai ôm nhau thì cái lá bài này nó nói là một điều là nếu mà bạn cùng giới tính với họ hoặc là à, khác giới tính gọi là dị giới hoặc là đồng giới thì họ đều bị thu hút bởi bạn hết à, kiểu như bạn là ánh mặt trời với mọi người đấy rồi mình coi năm lá còn lại nha để họ đang nghĩ về bạn ha mình thấy người này bị thu hút bởi bạn rất là nhiều nhưng mà cái cách thể hiện họ bên bên ngoài á, thì mình thấy là bạn và họ chưa có tiếp xúc quá nhiều để thân mật có thể là thiếu những cái câu thả thính rồi này nọ nhưng mình thấy là cái bên trong thì họ thích bạn lắm họ họ thấy bạn là một người rất là hấp dẫn à, tiếp theo chúng ta có tám kiếm đây chạy mồ hôi hột ngay chứ <laughs> tôi nghĩ về bạn mà họ sợ thế nhở mình thấy họ bị rén mọi người không biết là sao mà rén dữ vậy trời bạn có làm gì họ không nhưng mình thấy là bạn bị uh... <coughs> bạn bị rén <coughs> wow bảy kiếm um, sao mình thấy cái mối tình này nó ăn trái rồi nhỉ uh, một xu ừ. muốn cam kết nhưng mà sợ uh, kỹ sĩ kiếm ở sao kiếm nhiều thế trời cái người này họ bị gồng á mọi người họ họ đang giấu đi cái tình cảm của mình ở trên bốn kiếm rồi nè trời ơi tự nhiên tự tự làm khổ mình nè à. mình không biết là cái cái bạn có thích cái người này hay không nhưng mà cái người này thì mình thấy là họ giống như họ tự cầm đau rồi tự tự tự tự sinh tự diệt á rồi xong rồi đổ thừa cho bạn là tại vì bạn cao quý quá tại vì bạn bạn bạn giỏi bạn tuyệt vời quá cho nên là là là, là họ <laughs> không với tới được à, mình thấy cái người này thậm chí là họ muốn cam kết lâu dài với các bạn nha à, cho dù là đã quen các bạn hay là đang gọi là mới mập mờ mới tán tỉnh thôi thì người này là đổ đứa rự các bạn rồi á nhưng mà họ thấy là bạn ở một cái năng năng lượng cao hơn cho nên họ tự tự ti lắm mọi người kiểu là là uh, thích bạn lắm nhưng mà không biết là có cửa với các bạn hay không cho nên là mặc dù là đã muốn uh, gọi là mở lời muốn thậm chí là muốn cầu hôn luôn muốn một cái gì đó lâu dài luôn nhưng mà thậm chí là họ để lý trí của mình để lên rất là nhiều tại vì ôi mình tỏ tình chắc nó không đồng ý đâu rồi này kia nọ lọ chai các kiểu cho nên họ tự tự tạo cho mình một cái tấm khiên và ngăn cách cái tình cảm của mọi người cho nên nếu trong cái cuộc um, cái cái tương tác của hai người ấy thì mình thấy họ giữ một cái khoảng cách nhất định nhưng mà trong đầu là khoái lắm nha mình không hiểu sao mà bị rén vậy luôn á uh, cái năng lượng của các bạn rất là tốt à, mình thấy là trong mắt họ bạn là the best à, bạn là nữ hoàng bạn là một cái người rất này nọ nhưng mà họ thấy mình ờ, không có cửa với các bạn tự ờ, tự sinh tự kiểu như bị bị tự đấm ăn xôi á mọi người bị kiểu cố đấm ăn xôi ấy, nhưng mà họ thích bạn lắm nha ở đây chúng ta có một xu ngay ở dưới hậu xu nữa thì mình thấy là họ muốn một cái mối tình nó chân thành bền chặt lâu dài nhưng mà cái hình như là cái người này mình thấy họ gồng dữ lắm hoặc một trường hợp khác sau khi mình rút cái thề ra có nghĩa là bạn với họ có một cái sự hiểu lầm nhất định có nghĩa là uh, có một cái gì đó chẳng hạn như là uh, họ quan sát thì họ thấy bạn rất là ok nhưng mà uh, khi mà họ nói với bạn với một người khác á, giống như là họ đi họ nói với bạn thân của uh, họ về bạn thì bạn thân của họ đánh giá bạn là một cái người thôi mày đừng có quen nhỏ đó mày đừng có quen thằng đó thằng đó là chắp bôi chắp gơ vậy đó cho nên là uh, họ họ hơi hơi có một cái thành kiến với bạn nhưng mà họ thấy là ờ sao mình thấy nó ngon mà sao mọi người cứ nói như vậy không mình ta à, mình thấy là họ sẽ có một cái khoảng cách nhất định với các bạn về cái cái chuyện tình cảm họ thể hiện ở bên ngoài chứ cái người này hỏi là họ bị thu hút bởi bạn hay không ghiền lắm nhưng mà um, để coi họ mở cửa khẩu hay tiếp nhận các bạn không là cái chuyện của họ nha mình không biết cái này là mình chỉ coi theo bài thôi và nếu mà bạn nào mà thấy năng lượng của mình chia sẻ hợp lý thì các bạn có thể là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim cảm ơn những bạn đã chọn tụ một nha rồi, những bạn đã chọn tụ 2, những bạn chọn bộ xe tarot, họ đang nghĩ gì về bạn? Đối tượng của bạn, ờ, người mà bạn đang nghĩ tới, người mà bạn đang muốn manifest, hoặc là cái người mà các bạn nghĩ là họ có à, tạp niệm với mình. <laughs> Tiếp, đầu tiên chúng ta có năm cấp. Tụ này mới vô xong nó kỳ vậy? Một, ô, cái gì vậy trời? Ủa là sao? Alo, lâu quá không xào bài nó vậy hả ta? vu kín sáu xu một xu Ê, dạ à, cái kiểu à, lại một cái kiểu dở hơi cấm lợn nữa đây à, năm lá bài này cho mình thấy là cái người này họ là cái người mà bạn đã từng bỏ lỡ hoặc là giữa bạn và họ có một cái hiểu lầm gì đấy và chính bởi vì khi mà tương tác và cũng như là nói chuyện với nhau về cái vấn đề hiểu lầm đấy thì hai người cho nhau cơ hội và làm lại à, kiểu như vậy thì mình sẽ nói vậy các bạn dễ hình dung ha chẳng hạn như là bạn thích cái anh chàng đó các bạn thích cái anh chàng đó cực kỳ luôn nhưng mà uh, khi mà các bạn có tình cảm với anh chàng đó thì bạn nghe là anh chàng đó có người yêu rồi hoặc là có gia đình rồi hoặc là đang trong một cái mối quan hệ và không các bạn không có cửa về cái vấn đề đấy và ngày hôm nay khi các bạn nghe trả bài này thì các bạn xác nhận được một cái vụ việc hoặc là một cái thông tin là họ không có người yêu hoặc là họ không có cái mối quan hệ với ai cả và thậm chí một số trường hợp các bạn sẽ nghe được cái cái cái thông tin xác nhận là cái người đó không không trong một mối quan hệ nào hết mà thậm chí họ còn có cái tình cảm với các bạn nữa cái điều này khiến cho các bạn rất là vui tại vì các bạn đã tưởng là ở ờ, cái người mình thích như thế nhưng mà mình gặp họ không đúng thời điểm không đúng lúc cho nên bạn rất là buồn ha nhưng mà sau khi mà hai người nói chuyện tương tác thì các bạn biết là mình thích người ta và đối phương cũng thích lại mình cái đó là một cái tin tức tốt tuy nhiên tuy nhiên là mình thấy cái mối quan hệ này các bạn đừng gọi là sao ta đừng cho đi nhanh quá tại vì ở đây chúng ta có lá vu kiếm vu kiếm thường là những cái người mà gọi là quan sát và khó nắm bắt cho nên nó cũng có nghĩa tương tự là đừng quá nhanh từ từ quan sát người ta đã tại vì người ta có thể nói với các bạn là uh, không anh đâu có người yêu đâu hoặc là em không có người yêu đâu nhưng mà các bạn còn phải quan sát nhiều hơn à, cứ uh, hãy yêu nhưng mà hãy quan sát có thể nghe người ta nói nhưng mà hãy quan sát là cái sự thật đó nó có đúng như vậy hay không tại vì uh, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo đúng không mọi người đó cho nên những cái bài khi mà ở đây là họ mặc dù có cam kết với các bạn hay không thì các bạn cũng hãy từ từ và hãy dùng cái đầu của mình nhiều hơn đừng để trái tim đặt lên trên mà dựa đây mà đầu tiên là mình đã thấy hai cái lá cốc nó xuất hiện rồi cái cảm xúc của bạn về người này rất là nhiều và hỏi về người đó nếu họ đang nghĩ gì về bạn thì họ thấy các bạn là một người tiềm năng họ muốn cho các bạn cho cái gì thì mình không biết khúc nữa mình lúc bài lúc theo nhưng mà mình thấy là họ muốn đi với các bạn một đoạn đường vậy là cái lá sáo xu rồi một số ở đây là mình thấy là họ có tiềm năng họ muốn cho cả hai một cơ hội có thể nha mình nói như này có thể là họ thật sự không có người yêu họ không có người yêu thật và khi mà bạn nói với họ là họ họ nói là à, tôi cũng có tình cảm với bà nhưng mà bên trong có thể là họ cũng đang quan sát bạn và chỉ muốn đang đầu tư cho một cái mối quan hệ giống như là họ thấy à bây giờ yêu đương một ai đó thì cũng không có vấn đề gì cho nên cái việc này nó nó bình thường đó nói chung là họ cũng từ từ cho nên nếu mà bạn thích người ta nhanh quá vội quá thì cái người sau này lỗ lã hoặc là bị dính trưởng có thể là bạn tại vì cái người này mang năng lượng của cung khí và các bạn biết về cung khí rồi đó song tử bạch dương à, xin lỗi song tử thiên bình à, với lại bảo bảo bình đúng không ta mình không nhớ nữa nhưng mà những cái người này rất là khó nắm bắt cái cảm xúc của người ta sẽ tỉ, tỉ giống như như không khí gì đó mọi người không có thể nào mà lường trước được cho nên á khoan hãy đặt những cái mục tiêu lâu dài tại vì cái người này á cho dù là họ có mối quan hệ hay không có mối quan hệ thì mình thấy là các bạn vẫn nên từ từ tại vì họ vẫn dùng cái đầu lạnh để tiếp xúc với các bạn mặc dù là họ cho nhau một cơ hội nha mọi người đấy à, rồi mình rút tiếp băm lá nha để xem họ đang nghĩ gì về bạn nè mình thấy uh, cái mối quan hệ của hai người nếu mà không đổ vỡ thì chắc cũng đã có một cái hiểu lầm gì đấy giữa hai người bây giờ hai người à, nói chuyện có cảm xúc rất là cảm xúc thì cũng có nhưng mà cái cái cái cái cái lý trí nó đặt lên trên nhiều hơn đó lover wow sao đây chính vậy kinh cấp wow oh, lạc ngược thấy cởi à base u và một lá cuối cùng chính là bảy cấp đấy đây đây đây đây mình à, các bạn à, các bạn nhìn ở giữa cái lá bài này nè chúng ta có vua kiếm và vua cấp một người là một người à, kiểm soát về lý trí rất là giỏi kiểm soát về lý trí rất là giỏi control về cái kiểm soát suy nghĩ của mình và một người làm ông thầy thả thính một bậc thầy cảm xúc dễ yêu dễ quên ở đây chúng ta có lá bảy cấp và cuối cùng là mọi người à, bảy cấp là một cái lá về nhiều sự lựa chọn mình tin chắc là cái người mà bạn đang nghĩ đến họ có rất là nhiều những cái uh, cái đặc điểm tốt hoặc là họ có rất là nhiều cái sự nổi bật ở bên ngoài có thể là họ có điều kiện nè họ có nhan sắc có ngoại hình nói chung là một người uh, nhìn cái là biết international international label hoặc là label đó mọi người kiểu vậy à, cho nên là cái người này sẽ là một cái người được nói chung là nếu mà họ không có bạn thì họ sẽ có người khác cái lá đình lover ở đây á thì là một cái thông tin nó kiểu như là nếu mà hỏi họ đang có thích bạn hay không có ngay tại thời điểm này cho mọi người có nghĩa là họ đang có thể có thể chuyển từ một xu mà qua chuyển qua the lover các bạn luôn nhưng mà cái tình cảm của người này á cái cái cái cái cái gọi là cái hạn sử dụng việc tình cảm của người này á thì mình không xác định được cho nên á là các bạn nghe cái trả bài này trên một cái tinh thần phòng bị là từ từ thôi tại vì họ mang cái năng lượng của cái sự gọi là hóng lĩnh và kiểu như sao ráp người khác hả gọi là giống như là uh, kiểu gì trong cái phim um, cái phim đó là phim gì ta phim Eve thiên nga bóng đêm á mọi người kiểu như là à rất là thích nắm thóp người khác á mọi người đây là một cái kiểu người như vậy họ thấy các bạn là một người đáng yêu ở hiện tại nhân khoan nha mọi người người này rất độc lập luôn người này có cái lá chính gậy cái đây là mình thấy là cho dù họ yêu các bạn hoặc là họ có tình cảm với các bạn thật sự đi nữa thì cái người này vẫn giữ một cái không gian tối thượng cho mình và các bạn sẽ không tự bước vào cho nên á nếu mà các bạn đặt cảm xúc nhiều quá với người này á thì họ sẽ đi, đi nhanh hơn nếu mà các bạn thực sự thích họ thì các bạn hãy từ từ và à, dùng cái lá sáo xu này này giống như kiểu à, lạc mềm buộc chặt vậy đó từ từ mưa dầm thấm đất đừng có nhanh quá cái người này họ có rất nhiều mối quan hệ và có rất là nhiều những cái đối tượng khác tốt tương tự để họ lựa chọn cho nên á, nếu mà các bạn muốn nổi bật trong cái đám đông đó thì các bạn phải kiên nhẫn và các bạn phải uh, nói chung là bạn phải khác những cái đối tượng kia mình không biết là bạn thấy họ có đào hoa hay không nhưng mà mình thấy là cái lá bài những cái lá bài này nó nói cái người này họ họ rất là đào bông luôn đó mọi người họ thấy họ thích cái bạn các bạn đã có một cái lợi thế là họ thích các bạn nhiều họ có cảm xúc cho bạn rất nhiều ngay hiện tại luôn nhưng mà họ có rất là nhiều những mối quan hệ và các bạn cần phải biết là nếu mà bạn thích họ thì các bạn phải kiên nhẫn cái này là cái mình muốn nhấn mạnh ngay trả bài của mình cái cái cái tụ bài này nó các bạn giống như là các bạn gặp ngay thứ dữ rồi đó cho nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nha mọi người các bạn có thể nè các bạn có ở đây chúng ta có cái lá năm xu ngay từ đầu nè tại vì cái người này á, ngay từ đầu các bạn xác định để bạn thích họ là các bạn biết là mình sẽ chọn ngay một cái cái gì đó nó rất là khó để mà chơi rồi cho nên á, hãy chuẩn bị cho cái chán game này nếu mà các bạn muốn đi đường dài còn nếu mà các bạn cảm thấy như là uh, thôi mẹ mình quen vài bữa chơi cũng được tại vì mình cũng thích người này lắm tại vì cái bạn cũng là trap boy trap girl thì welcome xin mời các bạn đến với cuộc chiến này nhưng mà <laughs> cái tình cảm của người này á, mình nói là không lường trước được cho mọi người họ mang một cái năng lượng đặc biệt rất mạnh của cung song tử và những người cung song tử thì họ rất là hoạt ngôn dẻo miệng và trời ơi đây gọi là sao ta là ông hoàng thả thính bậc thầy ăn chơi đó mọi người các bạn không có đùa được với người này đâu nha mình thấy đây là một đối tượng ờ, gắn một cái bảng gọi là dangerous lên trên á cho nên nếu mà bạn đang thích người này giống như mình nói thì các bạn nên cẩn thận à, và mình chúc là các bạn sẽ không gặp à, bất trắc gì về sau à, nếu năng lượng của mình khớp với các bạn thì các bạn có thể là comment bên dưới mình sẽ đọc và thả tim cảm ơn các bạn đã chọn hai tụ bạn của mình ngày hôm nay và mình hẹn mọi người trong một ngày không xa bye bye